rồi hôm qua cô nói là con nhỏ thì con về là nó phải về tối vui rồi nó về là con đã đưa kéo thì con cắt hết hôm trước rồi là sao còn hối lại được nữa còn mà cô nói bao nhiêu lâu là chính là cô lấy anh cô mặc tử được không được thì là cô kiếm cái chuyện khác là con nói ừ và cô dặn con là mai trước đi và đem qua đi cô đưa tiền thôi tại vì cô mai được ở ngoài đó mà không qua nó phải được trời ơi em ơi thì đó em nghe có nghĩa là em đó từ đây tới đó là còn có một tuần hơn nhưng mà ngày đầu của con nhỏ cô dâu bên kia và con con nhỏ cô dâu bên người đã nhưng mà con thấy con thành nghĩa 好，你呢？ 文档。 ai là có mà trong phòng một con nữa mới đá anh thử nghĩ quá làm khó làm dễ gì đâu anh em là ngày ngày mà miền chính là ngày ngày mình chính anh hiểu không nhưng mà ngày mình chính cúp điện dạ nhà ơi không có mà chị ผมขอติดตาม Diego, and I ra mày hai đứa đã nó đâu Ủa rồi á, mày còn hôn rồi Ủa cái đó mày tao mày hỏi tao tao đâu Ủa mày mày mày mày mày người ta mày phải phải Thì con này là Chưa là con này là đủ tôi có gì dám chơi mày có gì tao nói gì cái giờ động giáo có cầu công an mà biết sao làm gì cái này có con tao sợ lắm mày đổ tệ mà lâu quá